giờ trời mưa trời gió rồi nó ngập như gì nè bà đi thì rất là nguy hiểm nên là mọi người à, phát tâm à, giúp đỡ cho bà thì ủng hộ à, ít kinh phí để mà mua mấy miếng đan nó đang lót đường đi cho bà đi cho nó sạch sẽ tại vì chỗ này người ta không có cho cuốn nền không có cho chén gì hết nên là mình chỉ có mua mấy miếng đan mà mình lót được thôi mua gì là phật chỉ lót cái đường đi chỗ này cho bà thôi cho nó sạch sẽ ừ, bà chỗ ở cái bà có dọn dẹn có nhiêu đây nè đây là nhà bếp chỗ ngủ Dạ, Phước Cần Thơ xin ờ, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nhé Hiện tại là Phước ờ, đang có mặt tại ờ, ấp Nhân Nghĩa A, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ Và phía trước mặt cô chú, anh chị đây chính là một bà cụ sống neo đơn Thì theo thông tin của một người giới thiệu cho Phước thì bà ở một mình thôi Đây, nước ngập lên láng hết trơn là vào ờ, mùa mưa đó như ở đoạn đầu clip á, Phước cho cô chú anh chị xem đó một đoạn clip mà có một bạn gửi về cho Phước á nhưng mà hôm nay thì ờ, đỡ rồi tại vì ờ, mưa cũng đã đã tạnh bà thì tên Hương hay gì ở cô chú anh chị Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương hả bà ừ. dạ ở đây mình ghim điện ở đâu vậy bà mà không có đốt mình nói đi rồi cô nhà cô không có đốt được ờ à, vậy đó hả dầu bà xài đèn dầu hả ừ. dạ rồi ở đây là bà bà ở đậu nhà người ta đất người ta hay là sao ở đậu ở đậu hả bị ổng đâu mấy năm rồi sang ờ, bán cho đang ờ, đẳng đó rồi giờ không có chỗ xuống đây cất ở đâu lắm bỏ mấy năm rồi à bà ở đây ờ, mấy năm rồi hả ừ, ở đây không có nhà này không có mấy đứa này nữa không có hai nhà này của mình bà ở đây à dạ và hai nhà kế bên này là bà con của bà hay là sao bà con bà con hả cho bà ở đậu đây à. bà là thứ mấy vậy bà bà thứ ờ, mấy ly hương thứ tư thứ tư hả thứ tư thứ tư bà sinh năm mấy ạ à? bà không biết nữa ờ, giờ tôi tới tám một mũ rồi à, tới 80 rồi hả ừ. dạ wow, đây à ở đây con thấy có một cái bảng nè cái bảng để uh, uh, mừng thọ quá để con coi nha ừ. con coi à, bà sinh năm 1934 nha cô chú anh chị năm 1934 thì năm nay là bà 88 89 tuổi rồi trời ơi vậy mà tuổi mình mình còn không nhớ luôn <laughs> Ủa rồi đây rồi, nước mưa nó ngập dữ lắm hả bà? Nước mưa rồi, rồi hết mưa cái nó giật nó à. Nè cô chú anh chị Trời ơi Ở gần mé sông luôn bà ở đậu cái nhà kế bên đây bà đang xài đèn dầu luôn nữa ờ. vậy là mọi sinh hoạt của bà là tự nấu ăn tự nấu uống luôn ừ. ở đây mình nấu biết củi ngoài đây hả dạ rồi con cái của bà đâu nó à, thằng nhỏ đi làm ở mà một ngàn nó giữ kho đâu trống á dạ vậy là bà lâu lâu con của bà có về thăm không con bu là lâu lâu mới nói điện về cho nó à, bên à, bên con điện á dạ điện về dạ có ghé thăm bà không có cho đồ ăn nữa à, cho đồ ăn cho tiền ừ bệnh này mua thuốc con gỡ cho à vậy đó hả bữa nay bạn ăn cơm với cái gì à, xài hả đây bà nấu bếp củi nha rồi tuổi già ở một mình nha hôm qua trời mưa quá cái ngập chứ đâu mà không có nước không có mưa đâu có ngập dạ thường không mưa là không ngập ha mưa thì nước ngập ha ừ lấy cái bịch đồ vô giùm anh quê đâu ạ dạ con ngoài cần thơ đó bà à dạ thì hôm qua một có ờ, cái ờ, bạn nào đó bạn ấy ờ, quay à. một cái đoạn clip ngắn à. và sau đó bạn ấy nói với con là hôm có qua. một bà cụ gì nè thì thôi bữa à. nay con ghé lại con thăm bà nha con gửi à. bà chút ít quà à. ở đây có cháo rồi đường sữa bột ngọt đồ nè cháo ờ, cháo tổ yến nha để bà ăn bà bồi bổ nha rồi dầu ăn với lại nước tương mọi thứ bịch đường đó ờ, thứ bịch uh, ngũ cốc uống để bồi bổ với uh, một hộp cà phê cà phê sữa đá ở đây mình uống cà phê sữa đá được mà phải không được quá bả cháy luôn ha ừ. <laughs> vậy là bà tư tên là nguyễn thị hương ha ừ. dạ rồi sẵn rồi con gửi cho bà thêm uh... bị về ông đâu mấy năm nữa ai ai ông trời chồng tôi ở đâu mấy năm rồi ông còn không ông chết lâu rồi ông ờ, mới có sáu mấy tuổi ông chết rồi à tức là chết lâu rồi ha ừ. là bà ở một mình vậy à, rồi, ờ, tháng là năm thì bấm dỗ ông dạ lứa đem tìa đồ gì nó cúng tôi dạ. không có được thấy có cái bàn thờ đó là mình bên đạo Phật hả bà? À. Dạ. Còn nhỏ thì cô có lớn hả? Rồi, à. rồi mỗi lần cái gì cậu kia nói ờ, bây giờ sau ờ, cúng ờ, hồi đó thì có cúng có bảy ngày lận dạ. ông mới thôi ngã mặn hơi con tôi ngã mặn cái hồi đó con lạ không à gánh con lạ không à ừ dạ à chắc kiệm đây là chị chủ nhà quá cho à, bà ừ. ở đậu quá à, dạ. ở đậu quá <laughs> dạ. giờ nhà chở nhà này để, để. chào chị nha tại dạ. ghé gửi cho bà cụ ít ít quà với lại cho bà ít tiền để bà bỏ túi ừ. rồi chợ chợ búa ở đây là mình sinh hoạt sao bà mà mà dạ, ai ai đi ra chợ gửi mua à vậy đó hả Đúng rồi đâu ra ra ra ra ra ra tôi chở vô dục rác tôi chở vô à, sẵn rồi có chị chủ nhà ở đây chị em thấy nước của bà ngập gì đó em tính làm đổ mấy miếng đan lót cho bà đây được không á chị tại vì có con của bà ra thì được À, tức là bà có con nữa sợ làm ờ, kiên cố rồi kỹ sửa nhà lại nữa về ở đúng không? nửa dành ở đúng không không thì cái đó thì mình sợ cũng có phải cái này à, giấy tờ tôi có là còn tôi nói tôi qua đời tôi chạy lắp lại cho cháu dạ. luôn tôi không có ở đây tại em thấy mưa nè sợ bà đi tới lui té đó thấy à, lớn tuổi bởi vì tính à, hỏi ý của chị cho như đổ mấy miếng đan nó lót ngay cái đường nè cho nước đừng có ngập bà đi cho nó an toàn tí xíu mà dạ rồi ờ, tôi qua đào tôi trả rồi có giấy tờ đàng hoàng tôi không có ở thương ờ, thì thì ờ, cho cho đồ ăn em nào dạ à, theo như phước cũng vừa mới hỏi thì uh, nói chung là bà còn dướng theo người con thì cũng sợ này nọ thì đó chung quy thì ai cũng phải sợ thôi cái đó thì dạ tất nhiên thì thôi vậy giờ ngoài cái nhu yếu phẩm đó con gửi cho bà thêm ít tiền nha tính lại coi ờ, và mưa ở đây mình ở là có dột không không có dột à, không dột cũng đỡ ha đây ừ. con cho bạn chịu nha bỏ túi nha dạ, cảm ơn ạ à. này là xài là cũng ờ, nhín nhín là mình mua cá mua thịt gì đó mình ăn cảm ơn nha <laughs> dạ chịu ờ, với lại đồ ăn này là là mình ăn cũng bộn mà cũng lâu à ừ. <laughs> chị hoặc em của chị nhà bệnh, dạ. tại vì à, lúc trước thì hai chị em ở đây rồi giờ cách nhà sụt đằng sau hết là à. rồi cái bả kêu gì thì chị điện thoại cho con bả không ấy thì bả bệnh thì mua thuốc rồi thằng này có nợ dạ. y nhưng mà cậu thì ông lại thì nói ừ ờ, cậu ơi bà bị gì vậy đó là ông đưa thuốc ông cho mà, dạ. lần hai lần uống gì đó rồi chị đem về rồi em chị thì đi qua đi lại rồi điện thì bà không có dám xài điện thành ra cái câu của điện bên nhà chị cho bà à. luôn à. tức là cái nguồn nước cái nguồn nước ở đây là bà xài là xài ờ, chung luôn đúng không ạ không cái nước là bá với sông con bá lâu à. lâu xuống sách cho bá xài còn nước à. nước thì à, nấu cơm với nấu à. cơm à nấu cơm mà nước sông luôn ha không nước lọc nè nước lọc hả à có bình nước lọc này đúng không do ừ. do rồi lâu lâu hết cái chị con thằng đi đem ngang đó cái chị hỏi dạ. chị kêu giùm vậy đó cái nó ghé lại nó đưa cho bà dạ rồi thôi xong ờ, như là bữa nay là con có duyên đi ha ghé lại dạ. thăm bà dạ. bà sẽ vô đây con xin chụp bà tấm hình nha yeah. <laughs> Dạ. đây con sách này vô đây cho bà luôn nha à, sách này vô đây để cho bà luôn trong đây gọn gọn đây luôn có cái chui đèn phải không ờ, à ghim cái chui đèn này à, lên đây giùm anh luôn ờ, đèn đó cái chui đó đó ghim lên ổ này nè ờ ờ à đèn như vậy lay lắp gì đó hả nè sách ờ, để mé trong ờ, giường này cho bà đi chút nữa bà biết chỗ bà dọn dẹp đây bà vô đây con xin bà tấm hình nha dạ yeah. Ừ. em tính ờ, bà chắc cũng tám tám tám chín tuổi rồi nói nè tiền con đưa cất kỹ nha à. cất kỹ à. để bỏ ờ, túi xài trang trải à. cảm ơn <laughs> dạ chúc sức khỏe bà nha à. có dịp thì ờ, con đi ngang qua thì con ghé lại con ờ, thăm bà nhớ pha sữa pha gì đó uống nha rồi thôi vậy chắc có lẽ Phước xin ờ, kết thúc clip tại đây và chỗ của bà thì Phước cũng đã xin chủ nhà Tuy nhiên là sửa không được, không có làm gì được thì thôi ờ, có việc có duyên Phước đi ngang qua Nếu mà cô chú anh chị nào muốn cho tiền hay giúp đỡ bà thì ờ, Phước chỉ giúp bằng cái cách đó thôi ừ, Dạ Vậy gán ha dạ. dạ Phải chi mà cái máy ấm con chỗ kia nó được hoàn thành, hoàn thiện được thì con đã mời bà về đó ở rồi cho nó sạch sẽ rồi để đi giống như con nữa mình có duyên khác nữa thì mình sẽ mà tiếp tục con tôi cũng kêu về đi trước nó mà tôi không có về cho ở đây à, không chịu đi phải không, không. ở đâu quen đó rồi hả ừ con ruột tôi đó dạ anh dỗ lần nào vào tháng 7 nè bảy tháng 5 nè anh dỗ ổng gì nó về nó à, làm cúng dạ rồi thôi chắc có lẽ Phước xin kết thúc clip tại đây nha và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào à, clip sau bye bye bà nha Con Phụng nó tới nó chạy vô, không có đi. Nó đi chợ rồi, chị ít có đi. Gửi không à gửi mua đồ ăn.